vì sao Bkmax Đồng Phú lại hấp dẫn đến như vậy? Kinh tế Bình Phước đang tập trung nhiều ở cây công nghiệp lâu năm và các khu công nghiệp. Thời gian gần đây, Bình Phước có nhiều động thái xúc tiến kinh tế khu công nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2019, tỉnh Bình Phước và Bkmax IDC đã ký kết phê duyệt tiến hành khu công nghiệp Bkmax IDC Đồng Phú quy mô 6.300 hectare khu công nghiệp quy mô lớn nhất phía Nam được tiến hành vào năm 2022. Nhìn một cách tổng quan có thể thấy, hiện Đồng Phú đang được nhắm đến là thủ phủ khu công nghiệp phía Nam trong thời gian sắp tới. Với sự hiện diện của khu công nghiệp Bicamac IDC 6.300 hecta tại Bicamac Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Các khu công nghiệp Thuận An và Dĩ An hầu như đã phủ kín. Làn sóng dịch chuyển các khu công nghiệp được thể hiện rõ mấy năm trở lại đây. Khu vực giáp ranh Bình Dương, Bình Phước đang tập hợp nhiều khu công nghiệp như V3, khu công nghiệp Tân Yên, Bắc Tân Yên, khu công nghiệp Trân Thành. Bài toán vận chuyển hàng hóa về phía cảng Cái Mép đang được hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước rất quan tâm. Bình Dương và huyện Đồng Phú thống nhất hình thành tuyến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương. Tuyến đường trợ lực lộ giới 65m hiện đang tiến hành thi công Tuyến đường này đi xuyên tâm khu công nghiệp Bicamac IDC, Đồng Phú, luân chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển giữa các khu công nghiệp Bình Dương, Bình Phước. Mặt khác, tại Đồng Phú cũng đang quy hoạch đến 4 tuyến đường trợ lực từ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú đến khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú 6.300 ha. Năm 2022, khu công nghiệp Bicamac IDC 6.300 ha tại Đồng Phú, Bình Phước sẽ triển khai biến đồng phú thành hạt nhân của khu công nghiệp phía Nam. thứ cục, khu vực Bình Phước, Bình Dương sẽ là thủ phủ công nghiệp trong tương lai. Nghe nói đến Bình Phước thì chơi xa và kêu không tìm năng để đầu tư. Đúng không ạ? Đó là cảm nhận của nhiều khách hàng trước đây khi chưa tìm hiểu về Bình Phước. Như đã chia sẻ, Bình Phước đang đi theo hướng công nghiệp, có thể nhìn đàn anh đi trước như Bình Dương, Thuận An, Dĩ An đang là những minh chứng cho sự thịnh vượng khi kinh tế công nghiệp phát triển. Bình Phước lên phương án phát triển đường Delta 753 và những tuyến đường trọng yếu trong khu vực, đặc biệt là 4 tuyến đường kết nối từ đường Delta 741 vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Phục vụ luân chuyển hàng hóa cho cụm khu công nghiệp tại Đồng Phú và các vùng lân cận Bình Dương, Bình Phước. Hạ tầng phát triển luôn kéo theo giá trị của bất động sản khu vực. Chính vì vậy, nhà đầu tư cá mập tìm vừa sân đất nền tại Bình Phước. Theo kế hoạch, với đất 6.300 ha sẽ bắt đầu triển khai xây dựng vào năm 2022. Hiện tại Bình Phước đang tiến hành làm tuyến đường cao tốc hay còn gọi là đường tạo lực Đồng Phú Bình Dương đã được xem là tiền đề để triển khai khu công nghiệp. Vì đây là tuyến đường xương sống của khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú, Bình Phước. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 để chọn cho mình một bất động sản phù hợp tại khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú, Bình Phước. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh.